Bên kia bầu trời đang đổi gió Có một người vẫn đang còn ở đó Anh biết anh chưa lo được gì cho bản thân Nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có Ngày mai sẽ khác con tim từng bể nát Anh mất cả cấu của bạn tăng ga mấy cô em gái như thuộc ba na công thức thể hiện như con lửa chùa trai cần thân cho là phải chất không phải nữa chân đề quyến đủ bờ mông kê hết số mà em bước vào trong đêm nay tập quẩy được không cắm dj em lỗi cái đường không I'm swimming in the trong em anh không em hơn người anh không em hơn người nhưng phải ra mỗi đêm thì sao trong anh đã quá tuyệt vời từ giờ mùa mây nơi anh ta kẹt mây đi nhìn em thoáng qua you are better now, better now You only say that cause I'm not Giờ mày bị sầm bồ say Lắc lư nhún nhảy đẹp Soi cảm nhận đường cong Nói hư đúng vậy Nhưng mà vẫn khiến em vừa lòng Why you always in the mood, yeah Why you always in the mood know I love it so much, so we have to love And you need me at the same time, so I come from above Nobody can stop, and nobody can judge Only North knows we will never give up Ngược lên đằng trước ta về bước đi thật mau Những vết câu chạy xước theo thời gian Khiến tao không còn đau khó khăn bị cho sang này có răng Tim tao giá bằng như anh chân trên hai đăng về Chẳng nhận ra anh đã lại mất Tìm lại sao được khi anh không em hơn người anh không em hơn người nhưng tất cả mỗi đêm ngồi về thì sao trong anh đã quá nhớ em hàng đêm thành phố say vì nụ cười xinh xắn đã khiến cho anh mê này nếu như em dòm ngó tôi thì có đời chúng ta bây giờ đã có đôi yeah yeah nhớ em hàng for about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call it mental freeze when these people talk too much but they shit in slow motion yeah. i feel like an astronaut and my thoughts up to the ceiling i'm swimming i'm thinking about jumping in it i deep listen to me now trời đẹp thế nhở hoàng hôn buông xuống lúc năm giờ chiều anh bóng thấy nhớ em nhiều tiếng chuông nhà thờ ngân lên xin người thương xót cho tấm thân này Ở trên bàn tôi là bao thuốc trước khi biến thành shisha yeah. Nghe nó phê bình anh như đang đổ nước vào bông hoa Cách tôi nói như anh như câu trong nước cho ông cha Không cần chạy làm bột, anh không cần mặc giang hồ Nhìn anh vật cứ như idol khi anh đang bước vào trong ba u Tay trái anh cầm lái, còn tay phải của anh cầm mai uh, Rất từ trong tầng thái, tụi nó nói Billy là ai uh, Anh chỉ là đề tài để tụi nó cứ nhắc về hoài Hiếu đã nói ngay đầu đề bài là J-pop thì không Chỉ một lần thôi em nhé Hãy để anh yêu em Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ Thank you. chưa hay đã trôi xa về đâu trời sau chiều buông mây bay đến lòng buồn càng thêm hơi say men chờ người về lại nơi khi trái tim nhớ thương mỗi anh thôi em thề là sẽ luôn ở bên nếu anh không từ chối đôi máy có hẹn thề ngọt trên môi ai còn tin những thứ cuộc sống của em thì một mình em có thể lo được nhưng em nghĩ là nếu mà có thêm anh ấy thì nó sẽ tốt hơn không gọi người yêu dấu